các bạn đến với kênh Mầm Xanh Vita. Nói về Vita, Vita được thành lập tại Thụy Sĩ vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 bởi Mandy Zickerman cùng các cộng sự Vita. Công ty phát triển mạng xã hội Vita về hình thức giống mạng xã hội Facebook hoàn toàn, nhưng về nội dung hoàn toàn khác nhau. Vita áp dụng thành công công nghệ blockchain và chia lại cho người dùng 90% doanh thu. Một trong những mục tiêu của mạng xã hội Vaisa là cung cấp ra mạng xã hội, một nền tảng truyền thông, một thư viện các sản phẩm như chat, kho ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ để giới thiệu, quảng cáo, thương mại điện tử, live stream, xem phim. Khi quảng cáo sản phẩm mọi người chỉ cần like, share là đã có thu nhập. Tầm nhìn của Vaisa là xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, toàn cầu, công bằng lớn nhất thế giới với sứ mệnh phá vỡ ngành phân phối phần mềm bằng cách cho phép các nước trên thế giới sử dụng mạng xã hội độc đáo khác lạ và hiện đại mà họ đã nghiên cứu trong 10 năm thu được. Ngoài ra, mục đích của mạng xã hội Vita là mang lại cho cộng đồng toàn cầu, bất kể thu nhập, tuổi tác, quốc gia và khu vực, cơ hội tiếp cận nền kinh tế chia sẻ và góp phần đạt được sự bình đẳng kỹ thuật số tốt nhất trên thế giới. Mạng xã hội phân quyền Vita là công ty áp dụng hình thức MLM, tiếng Anh, Multi-Level Marketing, hoặc kinh doanh theo mạng lưới, Network Marketing, chuẩn mực, thông thái để có những người dùng thông minh và tầm nhìn về kỹ thuật số đầu tiên, công nghệ thông tin và truyền thông, giải quyết thách thức về tính bền vững lâu dài, và không có nghi ngờ gì về mô hình kinh doanh là thiếu bền vững, và ra tuần theo các yêu cầu khắt khe nhất về tuân thủ, minh bạch, cũng như các yêu cầu về pháp lý thuế các quy định của châu Âu và thế giới. Với mục đích này, công ty làm việc với các công ty luật, công ty thu thuế online toàn cầu, công ty xác minh danh tính KIC, công ty quảng cáo cho xe BMW. Hiện tại, đã có hơn 150 quốc gia tham gia sử dụng mạng xã hội phân quyền Vita. Với xu hướng của thời đại trên nền tảng truyền thông mạng xã hội Vita là đồng tiền điện tử, đồng tiền kỹ thuật số, thương mại điện tử, quảng cáo, phân chia quyền lợi cho người dùng ứng dụng công nghệ blockchain hiện đại, minh bạch, rõ ràng, kho bit data khổng lồ. Mạng xã hội phân quyền và đều hội tụ tất cả các điều đó.